Chào mọi người, hôm nay thì em Thọ giới thiệu cho anh em một con máy lốc ừ, xuất xứ Nhật khổ 2m Con này động cơ 3,7kg, lốc uh, tối đa có khả năng lốc có thể lên được 6,6 ly Hiện tại máy đang ở tại cơ sở của máy vụ Phúc Thắng tại km 9 quốc lộ 3 Tổng quán cổ loa Đông Anh Hà Nội Số điện thoại của em Thọ là 0964 306 068 Đây động cơ chính của máy 3,7kg này 3,7 kg quả lô trên của máy đường kính là 150 hai lô dưới là 130 đây, sau đây em sẽ lốc thử cho anh em nha anh em nào có nhu cầu con này thì liên hệ với em Thọ qua số điện thoại là 0964 306 068 sử dụng con này thì nó rất là đơn giản nha nó chỉ có hai công ờ, tắc thẳng chiều thuận và ngược thôi Thế dòng lốc này thì là cơ cấu của nó khá là đơn giản anh em nhé ờ, điện của nó cũng khá là đơn giản chỉ có điện vào motor thôi Đấy, nên là dòng này chủ yếu là kỹ năng lốc thôi nên là anh em có nhu cầu dòng này nhé thì có thể liên hệ trực tiếp với em Thọ qua số điện thoại là 0964 306 068 khổ lốc của máy là khổ 2 m tối đa là 2 mét Đấy, anh em uh, em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0964 306 068 số điện thoại trên thì có kênh youtube này có zalo facebook fanpage tiktok anh em uh, có thể để loại để lại số điện thoại ở dưới bình luận em có thể liên hệ trực tiếp lại hoặc là có nhu cầu các dòng máy phay tiện cắt đột mài khoan cưa các dòng máy cho ngành gia công cơ khí cắt gọt kim loại thì liên hệ với em thọ à, xin cảm ơn tất cả mọi người 好的。